chào tất cả quý anh chị đã đến với kênh giá xe ô tô và em là Nhật Anh thuộc mạng phụ trách tư vấn bán hàng khu vực phía Nam và ngày hôm nay thì em xin làm một video ngắn để giới thiệu một trong những dòng sản phẩm mới là dòng xe Xpander sản xuất năm 2020 à, về cơ bản thì dòng xe này so với phiên bản cũ 2019 đã được nhà máy Mitsubishi có những cải tiến mới một số chi tiết đã được thay đổi rất là nhiều thì à, em sẽ xin được giới thiệu qua video này và bên cạnh đó à, một chi tiết khá là quan trọng mà quý anh chị nên quan tâm đó là mức giá xe à, Xpander à, năm 2020 được cập nhật tháng 7 tại địa lý chúng em à, sẽ cùng em à, tìm hiểu chi tiết à, qua video này về dòng xe này về cơ bản thì vẫn là một cái ngôn ngữ Nam siêu à, được à, nhà máy Mitsubishi à, nâng cấp lên à, chúng ta có thể thấy là một điểm ờ, khá là nổi bật và đã được thay đổi rất là nhiều đó là mặt nạ ca lăng so với phiên bản trước thì nhìn với cái phiên bản này thì mặt nạ là đã thiết kế khá là hoàn toàn mới à, được mạ cà rơm có những đường gân vuốt khá là đẹp tạo ra một trong những cái dòng xe cái mặt nạ à, không kém phần thể thao khá là phong cách đây là một trong những điểm mới của dòng xe này và ngoài ra à, một điểm nữa em muốn giới thiệu tới quý anh chị đó là hệ thống đèn chiếu sáng so với phiên bản 2019 hệ thống đèn chiếu sáng được sử dụng hệ thống đèn à, halogen tại đèn thường nhưng với phiên bản 2020 thì hệ thống đèn này được sử dụng đèn bi led mục đích của đèn bi led này sẽ giúp cho ánh sáng được tốt hơn tiết kiệm đỡ tiêu hao năng lượng hơn và giúp cho à, mỗi lần à, mình di chuyển hoặc là đi trong những thời tiết sương mù hay là sương đêm thì giúp cho mình vận hành an toàn hơn rất là an toàn và ngoài ra đèn này sẽ được à, nhà máy Mitsu à, một điểm mới mà mình muốn nói đó là thiết kế à, rất là khoa học chia ra được đèn hai tầng đây là một trong những loại đèn đã được thay đổi rất lớn so với phiên bản 2020 chúng ta từ tới giới thiệu với một chi tiết nữa đó là là là vành mâm của của chiếc xe này vành mâm của chiếc xe này thì vẫn thiết kế là 16 inch nhưng vành vành mâm so với phiên bản trước thì vành mâm này đã được thiết kế khá là đẹp nhìn rất là bắt mắt hơn à, mâm không à, về kích thước không thay đổi nhưng mà có những đường gân có những đường à, đường gân như thế này nó sẽ làm à, thêm tạo cho chiếc xe nó nó thể thao và nó nó đẹp hơn đây là những đường gân guốc mà mà nhà máy đã thiết kế trong năm 2020 mà quý anh chị nên à, tìm hiểu và một điểm đặc biệt nữa về bên ngoài ngoại thất của chiếc xe này thì em cũng mới giới thiệu với quý anh chị đó là hệ thống anten về hệ thống anten thì so với phiên bản 2019 thì à, nhà máy Mitsubishi sử dụng hệ thống anten thường nhưng mà qua năm 2020 với những đường nét đã khá là thay đổi thì hệ thống anten đã sử dụng hệ thống anten vây cá giúp cho chiếc xe nó nhìn nó lịch lãm và đẹp hơn rất là dễ chung đây là một điểm ờ, đặc biệt mà em muốn giới thiệu ngoài ra thì ờ, về cơ bản thì ờ, đèn hậu phía sau được thiết kế những đường gân hình chữ L tạo nên những góc cạnh phải nói là rất là hầm hố và rất là sáng à, về về bên trong xe thì em cũng muốn giới thiệu tới quý anh chị à, bên trong xe đã được nâng cấp rất nhiều đó là trang bị về hàng ghế da so với phiên bản trước thì dòng xe này sử dụng hàng ghế nỉ nhưng với phiên bản này thì mọi thứ đều là bằng da đã được nâng cấp đó là một trong những nét mới quan trọng nhất của dòng xe này à, ngoài ra thì những cái viền nhựa này thì cũng được uh, sử dụng một màu họa tiết đó là một màu đen đặc trưng để cho nó phù hợp với uh, băng ghế à, với những người trẻ như em thì em cực kỳ thích những chi tiết như thế này vì như vậy thì uh, giúp cho chiếc xe nó ngoài phong cách ra thì nó có một sự trẻ trung à, đối với những người à, trẻ đây là một trong những dòng 7 chỗ mà 2020 mà mà rất là đáng nói trong à, thị trường xe ô tô nhất là dòng Mitsubishi hiện nay về một điểm chi tiết mà em muốn nói nữa đó là hệ thống đầu DVD hiện giờ thì à, chiếc xe này vừa nhập về đại lý của chúng em thì à, do nhân viên à, dịch vụ à, chưa có lắp đặt cái đầu DVD vì trước khi giao xe thì tụi em sẽ lắp một cái đầu như thế này nhưng mà em cũng muốn nói sơ qua về cái đầu như thế này so với phiên bản cũ thì chỉ sử dụng lại đầu thường CD nhưng với phiên bản 2020 thì đã được nâng cấp à, theo tìm hiểu và và kỹ thuật thì em đã thấy đây là một trong những cái đầu được sản xuất hiệu Sony à, đầu này thì có những chức năng như là Ờ, rất là thông minh như là chức năng Android Auto và Apple CarPlay à, những chức năng này sẽ giúp cho quý khách hàng quý anh chị có một cách ờ, sử dụng rất là tiện lợi hơn về như là chỉ đường hoặc những chức năng liên quan tới Google Google Maps hay là tìm kiếm thì à, em sẽ cố gắng sẽ dành một thời gian ra để làm một cái video ngắn để giới thiệu những cái tính năng hoạt động của cái đầu đi đó là một trong những chi tiết mà em muốn giới thiệu đến quý anh chị à, về dòng xe mới Xpander 2020 thì hy vọng là với một video ngắn như thế này thì quý anh chị có thể là à, đã hiểu hơn về dòng xe này và có những cái đánh giá so với phiên bản trước và sẽ có một cái lựa chọn đúng đắn hoặc là mua xe thì à, ngoài ra thì bên em sẽ có xe lái thử tại khu vực phía Nam thì anh chị có thể gọi qua số điện thoại hotline em Nhật Anh số điện thoại là 0906 930 514 hoặc là em sẽ để số điện thoại dưới cái video này thì anh chị có nhu cầu mua xe hoặc là quan tâm đến thì cứ gọi để em tư vấn cụ thể hơn Đây, và đó là những ờ, điểm chi tiết mà em muốn nói về dòng xe Xpander 2020 thì ờ, một điểm ờ, quan trọng và lưu ý nữa thì em muốn nói tới quý anh chị đó là à, giá thành của chiếc xe Xpander 2020 được cập nhật trong tháng 7 tại đại lý chúng em à, với mức giá hiện nay à, với dòng xe Xpander à, AT 2020 hiện nay có mức giá tại khu vực phía Nam đại lý chúng em đang bán ra thị trường là mức giá là 630 triệu với mức giá này đi kèm thêm một gói khuyến mãi bảo hiểm một chiếc xe trị giá một năm à, là 10 triệu ngoài ra sẽ có những ưu đãi khuyến mãi kèm theo khi quý anh chị trực tiếp tới coi xe và ký hợp đồng à, có những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn ngoài ra còn một phiên bản à, nữa đó là một trong những phiên bản thường Xpander MT 2020 hiện giờ tại lý chúng em đang bán ra thị trường là giá là 555 triệu cũng kèm một gói bảo hiểm chức xe trị giá 10 triệu và đi kèm những ưu đãi đó là trong những à, điều mà em muốn nói về mức giá trong tháng 7 rồi rất hy vọng là với video này quý anh chị đang quan tâm hoặc đang có nhu cầu mua xe thì hãy alo cho em em là Nhật Anh số điện thoại 0906 930 514 à, để biết thêm chi tiết hoặc là được tư vấn cụ thể hơn à, rất hy vọng video này sẽ giúp cho anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về dòng xe này em xin uh, chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại